quay về vẫn nguyên vẹn như hôm nào đã bay theo gió xôn xao chốn xưa em chờ đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa còn vẫn vương không vai mơ dấu yêu thương trong vần thơ và buồn còn ai thương ai mong ai điều anh luôn giữ kín trong tim thương em đôi mắt ướt nhòa điều anh luôn giữ kín trong tim thương em đâu đó khóc hoa điều anh luôn giữ kín trong tim ngày mai nắng gió sương hao gầy Điều anh luôn giữ kín trong tim Thương em anh mãi xin là Điều anh luôn giữ kín trong tim Thương em vì thương thôi mà Điều anh luôn giữ kín trong tim Dù cho nắng táp xuân thay màu

và đã qua chúng ta chẳng thể nâng niu những câu thề cứ như vậy thôi không một lời lặng lẽ thế chia xa chiều mưa bên ân vong buồn còn ai thương ai mong ai trong tim thương em đôi mắt đôi nhòa điều anh luôn giữ kín trong tim thương em đâu đó không và điều anh luôn giữ kín trong tim ngày mai nắng gió sương hao gầy Điều anh luôn giữ kín trong tim Thương em anh mãi xin là Điều anh luôn giữ kín trong tim Thương em vì thương thôi mà Điều anh luôn giữ kín trong tim Dù cho nắng tóc xuân thay màu Anh nguyện ghi mãi trong tim giữ kín trong tim giữ mãi trong tim này giữ mãi trong tim mình giữ có anh nơi đó không có anh nơi đó không điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim này điều anh luôn giữ kín trong tim ngày mai nắng gió sương hao gầy điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim này điều anh luôn giữ kín trong tim dù cho nắng giá xuân thay màu anh nguyện ghi mãi trong tim thương em đôi mắt đôi nhòa điều anh luôn giữ kín trong tim thương em đôi đó khóc và điều anh luôn giữ kín trong tim ngày mai nắng gió sương hao gầy điều anh luôn giữ kín trong tim thương em em mãi xin là điều anh luôn giữ kín trong tim thương em vì thương rồi mà điều anh luôn giữ kín trong tim dù cho năm ta xuân hay màu anh nguyện ghi mãi trong tim anh nguyện ghi mãi trong tim anh nguyện ghi mãi trong tim anh nguyện ghi mãi trong tim